Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo à, Trước khi đi đến cái phần nhận định cũng như là soi kèo những cái trận đấu à, trong ngày hôm nay Thì mình cũng xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Ngày hôm qua thì buổi chiều chúng ta cũng đã chiến thắng với cái kèo cỏ ở cái trận đấu giữa China Super League đúng không? Thuộc con cổ China Super League giữa Chung Chun và Tri Tu Đấy, trận đấu đấy thì anh em chúng ta cũng đã hút full hai kèo và buổi tối thì anh em chúng ta còn chơi cái trận đấu đấy là trận đấu giữa Arsenal và Ajax thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng cái tải 3.25 rồi. Thì à, một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em. Và mình cũng nói rồi, những cái mã kèo mà mình à, lên ở trên kênh ấy chỉ là những cái mã kèo tham khảo cũng như là mình sẽ dựa vào những cái à, chỉ số và số liệu ờ, có được để mình có thể tổng hợp sau đấy là Ờ, đưa ra kèo cho anh em thôi còn nếu như anh em mà thật sự muốn đầu tư bóng đá để kiếm tiền cũng như là anh em muốn những cái kèo ăn chặt thì ờ, cứ phải vào trận đấu à, mình chơi thì mình sẽ đẩy cho anh em chơi cùng và nếu như anh em thật sự mà muốn giao lưu với mình cũng như là muốn tham gia cái nhóm của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em vào nhóm và đặc biệt là mình cũng nói rồi vào nhóm của mình thì uh, sẽ không phải mất phí phủng gì cả anh em nhé không có việc là thu phí của anh em anh em sẽ được nhận những cái mã kèo miễn phí của mình thì đổi lại thì anh em cũng phải à, thỏa hiệp cũng như là gọi là có những cái điều kiện để anh em chúng ta vào nhóm để anh em chúng ta cùng giao lưu và sẽ cùng kiếm tiền ở trong nhóm anh em nhé và cái điều kiện gì thì uh, khi nào nhắn tin thì anh em chúng ta cũng sẽ thao, trao đổi với nhau sau còn bây giờ thì à, ngày hôm nay sẽ có lại có những cái trận đấu thuộc à, vòng loại à, C1 nữ tuy nhiên thì cũng không có trận đấu nào đáng chú ý để anh em chúng ta có thể à, à đáng xem đâu cũng là những cái trận đấu của những cái đội mà thật sự mà nói thì anh em nhìn vào anh em cũng không biết đúng không tuy nhiên thì à, buổi tối ngày hôm nay vào lúc 7 giờ thì có một cái trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam chúng ta và đội tuyển Singapore trong cái giải à, giao hữu Tam Hùng. À, giải đấu có sự xuất hiện của cả Ấn Độ nữa. Mặc dù Ấn Độ năm ngoái thì à, mới bị cấm thi đấu do dịch à, Covid-19. Tuy nhiên thì à, sang năm nay thì à, dịch cũng đã được bình ổn rồi. Thì anh em à, Ấn Độ cũng à, đã được đi đá cũng như là có trận giao hữu à, với à, Việt Nam cũng như là Singapore trong cái giải à, à, gọi là giao hữu quốc tế do uh, Việt Nam chúng ta tổ chức thì trận đấu này thì chắc là mình cũng sẽ đẩy cho anh em trong nhóm thôi à, dạng sáng ngày mai à, chúng ta sẽ tập tập trung vào dạng sáng ngày mai anh em nhé đây dạng sáng ngày mai sẽ là những trận đấu thuộc Nation League đấy à, và cái trận đấu thuộc uh, cái hạng 2 Nation League đấy là trận đấu giữa Scotland và Ukraine trận đấu rất đáng quan tâm để anh em chúng ta có thể theo dõi cũng như là đầu tư đúng không Đấy, à, ông Hoàng Mõm ờ, Zichenko à, ờ, trận đấu này à, với Ukraine thì à, mình không thấy sự xuất hiện của Zinchenko anh em ạ Đấy, ông Hoàng Mõm thì trận đấu này thì không có sự xuất hiện của Zinchenko cũng như là à, với cả Scotland ấy Scotland thì cũng không có sự xuất hiện của đội trưởng đấy là Ờ, Robertson ờ, do bị chấn thương ờ, ở Liverpool nói thật ra cái lý do chấn thương thì cũng không phải đâu tuy nhiên thì với cái việc mà các câu lạc bộ của các đội tuyển xin lỗi các bạn là các câu lạc bộ của Anh hiện tại thì đang có một cái lịch thi đấu khá dài đặc biệt là kể cả Liverpool cũng như là Arsenal đúng không? Arsenal thì đang phải thi đấu cả Europa League nữa còn uh, Liverpool thì thi đấu ở Champions League cúp C1, cúp C2. Thì với cái việc mà cái có cái lịch thi đấu như thế này thì hầu hết tất cả các câu lạc bộ đều không muốn nhả người. Uh, chưa kể rằng uh, cái việc mà thi đấu ở cái giải Nation League này cũng không là một cái giải quan trọng anh em cái giải Nation League này chỉ là một cái giải để thay thế cho gọi là những cái trận đấu giao hữu ở mùa hè tuy nhiên thì do cái dịch covid thì uh, ờ, uh, ờ, Nation League mới bị đẩy cho đến tận bây giờ thôi thì với việc là không có Zinchenko cũng như là Robertson thì mình nghĩ rằng là cũng uh, có những cái nhân tố cũng như là những cái cầu thủ mà nếu như anh em nào chúng ta theo dõi thì anh em chúng ta cũng có thể biết được đúng không à, có Chadam của uh, ờ, Southampton này có cha đang của Southampton cũng là một uh, cầu thủ uh, uh, hiện tại đang thi đấu khá là tốt ở ngoại hạng Anh đấy uh, tuy nhiên nói gì thì nói thì với việc là không có những cái cầu thủ quan trọng trong đội hình thì mình nghĩ rằng là hai đội bóng này cũng ngang tầm nhau thôi cũng không đến không có đội nào mà vượt trội hơn là nào à, quan trọng là những cái đội bóng đến từ Scotland thì à, mình nghĩ rằng là họ sẽ có lợi thế một chút chút đấy đấy là họ được thi đấu có một số cầu thủ được thi đấu ở ngoại ngành một cái giải đấu gọi là à, đẳng cấp nhất thời điểm hiện tại đấy, thuộc cấp câu lạc bộ rồi anh em và à, ở cái bảng à, à, của Ukraine cũng như là Scotland ấy thì hiện tại là Ukraine đang xếp đầu bảng đấy với 7 điểm còn Scotland thì với 6 điểm thôi à, sau cái trận đấu này thì mình nghĩ sẽ là trận đấu mà để tranh cái hạng nhất cũng như hạng nhì đó tuy nhiên uh, Ukraine và Scotland hiện tại đang uh, khá là cách biệt so với hai cái đội đấy là xếp thứ ba và xếp thứ tư nếu như thật sự mà muốn đi sâu vào Nation League năm nay thì uh, cả hai đội cũng chỉ cần một trận hòa đúng không uh, cũng một trận hòa thì uh, cũng có thể vào rồi vì sau 3 trận đá đấu thì đã xác định được là hai đội bóng này là hai đội chắc suất được vào vòng kế tiếp rồi anh em. Đấy. 7 điểm và 6 điểm. Nên là mình nghĩ rằng trận đấu này cũng không quan trọng ờ, đối với cả hai đội tuyển, đây chỉ là một trận đấu thủ tục thôi. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ xem cái kèo để chúng ta có thể à, đi cái kèo nào là hợp lý trong trận đấu này. Uh, Scotland và Ukraine hiện tại thì đang có cái kèo đồng banh Mình nghĩ là cũng hợp lý với kèo đồng banh này thôi Và cái tài đang là cái tài hai anh em ạ Ờ, mình nghĩ cái tài hai này là cái tài cũng um, khá là hấp dẫn để anh em chúng ta đầu tư này. Đúng không? Kể cả là một trận đấu càng không mang ý nghĩa nhiều thì cái lối chơi cũng như là cái cách đá của các cầu thủ sẽ càng phóng khoáng hơn. Nên cái việc mà có nhiều bàn thắng sẽ là điều rất dễ hiểu anh em. Đó. Thì trận đấu này mình sẽ chốt uh, cho anh em một uh, cái mã duy nhất thôi còn có cả mã kèo góc nữa tuy nhiên thì à, cái mã kèo góc cũng như là cái mã kèo thẻ thì mình sẽ chốt cho anh em ở trong nhóm sau nhá đó mấy cái mã kèo góc này mình nhìn là mình cũng thấy yêu rồi đấy mình thấy cũng khá là đáng để anh em chúng ta đầu tư này kèo góc uh, Scotland chấp một Ukraine cũng như là cái tài chín tài cả uh, tài hiệp 1 đang là 4 đó à, tuy nhiên thì uh, mình cũng sẽ chỉ đẩy cho anh em uh, một mã kèo duy nhất trong trận đấu này thôi đấy là cái mã tài tài hai hòa anh em nhá đấy anh em còn anh em nào mà thật sự muốn à, có những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta à, cùng giao lưu với nhau cũng như là nhận được những cái tip kèo miễn phí ở trong nhóm của mình qua mà mình cũng nói rồi với việc vào trong nhóm của mình thì anh em cũng chỉ có đi từ hòa cho đến ăn thôi đấy cũng à, không có thiệt thòi gì cho anh em cả